You. chúng ta chung chẳng là thời gian hạnh phúc thật ngắn rồi mọi chuyện không thời gian hạnh phúc vẫn rồi mọi chuyện không mình mình nghĩ gì đến quá